then how bật nhẹ chân phải lên 7 và 8 sau đó mình sẽ đưa hai tay vỗ sang ok mình sẽ làm như vậy hết 7 lúc 5, 6, 7 8 thì các bạn mới được xoay về thẳng ok cùng môn lại ở đây với mình nhá cho quen à, từ đầu tá? Muito. dáng như thế này và bước chân về bước lên về thẳng rồi thì nó tiếp theo mọi người sẽ đưa tay lên này lấy đà để mọi sang ngang và sau đó hất tay lên thẳng ok rồi về nhịp thì mọi người sẽ kết hợp với chân sau ha ok bây giờ chân này khi đưa tay lên thì chân phải lên ok tay rất dài chân mọi người bước ra đồng thời mọi người sẽ đánh hông từ phải trùng xuống và đưa con trái cho mình một vòng này e ok các bạn một vòng nữa cũng lên tay tay vòng này vòng thứ hai vòng thứ ba ok và sau đó thì xuống đổ dưới xuống thấp lên bên hông trái and đổ thân thẳng free ok rồi động tác tiếp theo ha bây giờ thì mình sẽ tập tay trước các bạn cùng tay phải tay trái của mình nắm lại thấp lên trước này một hai gấp hai vòng nhé một hai sau đó đấm lên đấm xuống thấp tay ra sau 7 đó 1 trái lại hai vòng lên ok. sau đó lại đổ mình sút lên không và tay lên tay lên sau đó mọi người xoay tay và bắn về phía trước là xong còn đối với chân ha, sau khi hai chân lên đè lên đây là động tác này thì mọi người sẽ lùi chân phải lùi phải này lùi trái này ok khi lùi chân phải em thông minh mình lên trái trước thì mọi người sẽ lại đây này đây và sau đó thu chân mình xoay tay là chúng mình trước ok là đã xong động tác rồi bây giờ thì mình sẽ uh, nối lại cho bạn động tác của đoạn thứ hai và sau đó thì mình sẽ bài nhạc của bạn vào nhịp cùng mọi người ha năm sáu bảy tám lên mở một này lần thứ hai này lần ba hất lên thẳng đủ xuống đổ sang bên trái thả lỏng free hơn sau đó dập lần này thân phải ha dập nhẹ dập nhẹ lên and lên đủ phải phải đầu bắn không and không nhấc lên thấp nhấc lên thấp và chậm chậm thu về bắn ok bây giờ thì mình sẽ nhìn nhịp vào mọi người năm Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8 Mình sẽ đếm toàn bài để các bạn hình dung bài của hôm nay học như thế nào ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 và 4 và 5 6, 7 và 8 1, 2, 3,